Can you come through? Xin chào tất cả anh em nha mình là Thạch Niji đây và hôm nay mình sẽ tiếp tục Và hôm nay mình sẽ làm về vị tướng Mulan Ok Lên con bùa xanh thế nào đã, đã mấy hôm rồi mình chưa làm về clip cho anh em xem và hôm nay mình đã ra clip rồi Tại mấy hôm mình có việc bận à, nên anh em thông cảm cho mình nhá Ok Làm thế nào thì vẫn như vậy Mulat mùa 13 này thì nó vẫn là khỏe ơ Mulat mùa 14 mình xin lỗi anh em thì nó vẫn là khỏe anh em ạ vẫn được uh, pick trong lanh và vẫn được mọi người cấm ấy ở ờ, nên đánh lanh uh, ờ, từ tường là vẫn thì Mulat vẫn được cấm bởi vì nó khá bá đạo khi nó có đồ rồi thì gọi là bá đạo mắc bá đạo luôn cân 4 cân 5 là điều có bình thường ok team mình sao vừa vào mà đã chết rồi chán thế mấy ông này đánh cha đang hoàng gì nhỉ ạ à quay lại rồi ok Rồi mũi ha Nãy giao tranh đầu game yếu vậy mà đã giao tranh rồi thôi chết rồi ui ba thằng đem bạn tập trung ở khu vực đường mít thôi vâng để mình băng lại thì có mẹ ui giời ngọt sứt một mạng ok bây giờ mình sẽ farm nhanh con bùa đỏ nhá thì anh em đánh mulat thì cần phải farm nhanh đánh lừng thì tối đa mình chỉ dự dành là một 30 giây ở bên bùa đỏ và 30 giây bên bùa xanh cố gắng farm càng nhanh càng tốt cho mình nhá, thì anh em farm nhanh thì sẽ rất là nợ anh em đi ganh nó sẽ nợ hơn rồi ok bây giờ mình sẽ xuống đường lòng thôi à, bạn có cái con ấy này khó chịu thật ừ. đấy chiêu khó chịu cái khổ buồn, cái biết làm chậm ấy mà tem mình lại có Alice này cũng khó chịu nha mà Alice khó chịu trời nữa ui giời lại chết chàng tem ghê mấy ông này đánh vét vợ đánh anh mà con để chết là sao ok may này còn ăn rơi này ui nỗi nỗi nỗi nỗi nỗi rồi cái này mình nỗ chán thật một pha ngu người đến từ vị trí của thạch nhi di anh em ạ ngu quá quả đấy để nỗi quả đấy mình tưởng là thằng ờ, không không ngờ thằng ngộ không lại ở trên đấy rồi tiếp tục tham rồi không sao chết một bạn không có nghĩa là trận đấy mình sẽ thua nên không việc gì phải lo cứ từ từ mọi chuyện sẽ ổn thôi anh em tiếp tục nào nên đồng mít nào cấu lỉa nó thôi không cân được vì mua lát đầu kia làm gì đã có đem đâu mà chơi rồi lên đường trên xem nào cứu xem uh... ui giời kèm nó đông vậy thôi thôi thôi thôi em xin lỗi em xin lỗi trời ơi nó ép ghê thế nhỏ ôi ôi em xin lỗi ôi thôi thôi thôi thôi em xin lỗi em xin lỗi ghê ghê ghê ghê ghê ghê ghê ghê ok thôi chết rồi đâu đi eo mình bốc hơi rồi và bây giờ Alice đã lên rồi và bây giờ mình có KS được con bùa đỏ này không một thôi đây nào ui trời ơi ngộ không đây rồi mày chết với tao một mạng tưng ui sợ ơi một mạng ngỏ sứt Ngộ không chắc cay mình lắm đây vì đầu game đã để mình giết một mạng Bây giờ mới lại để mình giết thêm một mạng nữa <laughs> Thôi bây giờ mình lại tiếp tục về farm anh em Tích cực farm vì con này hãy tích cực farm anh em ạ Đó, Ok bây giờ mình farm xong con quái nhỏ này mình sẽ sang cướp con bùa xanh luôn Nhà có chó không anh ơi nhà có chó không anh ơi rồi mình về mình tiếp tục farm con bùa đỏ này nhá thì hiện tại mua lát nó vẫn khỏe anh em ạ à. vẫn phù hợp để neo lanh vẫn được nhiều người chơi nên anh em không phải no đánh mua lát thì cũng ờ, cũng gọi là phải có kỹ năng mới đánh được anh em ạ à. không phải ai cũng đánh được nhé ui ơi lên nào lên mid nào lên mid ôi rồi ôm men sao cái con voca tên mình cứ gieo tranh là sao ta đồ chán thật đánh mèo này cứ kiểu đánh ngáo ôi đất của tường bị sao kiểu bây giờ mình lại tiếp tục ờ, farm con bờ xanh thôi nha ok farm xong con bơi xanh này đi ạ đấy farm bây giờ anh em kiểu mua lát là có cái nợ là kiểu anh em farm được hai con quái cùng một nốt nên nó rất là nợ kiểu đây đây là cái hack vàng cho mua lát đấy anh em rồi mình xem cướp một con bùa đỏ mất bùa đỏ mình ăn con quái nhỏ rồi ăn xong con này mình sẽ xuống mít nha để đép nính không là nó tràn vào trụ nát trụ ngay ok ui làm gì vậy tốc biến ờ, đòi ulti mình à ghê thật mà mấy thằng này kiểu đã tính nóng thì còn có võ công cao bỏ ngay bỏ ngay nha bỏ ngay cái tính gì tiếp tục farm thôi anh em ạ, đấy con này chỉ có farm thôi vì đợi có đồ thì mình mới đi ganh được nhiều anh em ạ bây giờ mình phải tích cực farm để kiếm vàng ok được rồi em mình trận này hơi bị thỏ tí chết tem ăn được có năm mẹ ui ngộ không này đầu rồi chạy rồi không dám lại quay lại channel với mình đâu vừa bị giết bây giờ mình sẽ xuống bắt nó luôn này truy đuổi tới cùng anh em ạ để cho thằng này nó cay mình anh em này làm cho nó cay mình đi chết luôn náo này cho nó cay mình anh em ạ phải đánh kiểu cho ức chế nên cho nó cay mình đây bắt con này luôn này bắt mít tên bạn luôn à rồi đứng im đứng im ôi đông vậy đủ à đủ mày được một thằng phải nằm xuống đòi giết tao mày láo thật anh em láo bây giờ mình nhảy chém quái để hồi lại máu nào khi bạn ngọc con này mình nên cho nó làm nên cho em nó là 10 viên tốc đánh tỷ lệ chỉ mẹ ngọc đỏ ngọc xanh ngọc ngọc xanh là công vật lý 10 viên công vật lý và xuyên giáp ngọc tím là 6 viên hút máu ơ 6 viên tốc đánh tốc chạy và 4 viên hút máu nha anh em đó thì kiểu mình nên vậy thì nó có vừa có tốc độ đánh mà vừa lại hồi máu nhiều tốc độ đánh của con này mình nên nạp cho nó là 23 phần trăm này nhá ở ờ, tham xong mình sẽ ăn lầm thôi để kiếm lợi thế cho tem vì tem mình đã bị chết 10 mẹ ô men ở đây men nào thật vừa nãy nó dám võ công cao với mình nhỉ mà thằng ngộ không tem bạn lại không tu luyện được rồi Rồi ok giết luôn Omen nào Ui giời ơi nó chạy nhanh thế Rồi bây giờ mình Nên ép cái trụ mid ờ, để lấy một đường lính siêu cấp nào Ok Không lấy được rồi Lui Bỏ đi bỏ đi tem ơi Nên cao lại chết bây giờ Mình về mình farm được ơ ừ, kiểu nó cứ bị giật giật làm sao ấy không hiểu tại sao nó cứ bị giật giật chán thật bùa đỏ là rồi cực phàm rồi ok bây giờ mình sẽ lên luôn lên canh nào nhầm ơi mình sẽ đép nính nha nha đép nính cao lên luôn cái trụ này này em ơi rồi xin luôn con bùa xanh nào thế mà lại có mana để chơi tem nó rồi rồi bây giờ mình sẽ tích nội tại nào lấy một hai ba bốn băng vào nước chiêu một chiêu hai không thấy nó đâu ok đẩy luôn để lấy đường lý siêu cấp nào và bây giờ tem mình đã có hai đường lý siêu cấp rồi không ra đấy Chơi là máy Toàn chạy là sao Thôi chắc mình win luôn Đủ sơ các bạn mid AFK Video của mình đến đây là hết Mọi người thấy hay thì nhớ cho mình xin một like, một sub và nhớ ấn chuông để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.